Bạn đau khổ, bạn thất vọng, bạn chán trường, bạn không muốn sống. Bạn ăn nhiều như con heo, bạn chán ăn và bạn không muốn làm gì cả, bạn muốn bỏ việc. Bạn không muốn gặp ai, bạn chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng. Bạn đang bị đau đớn bởi tình yêu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một vấn đề lụy tình trong tình yêu có nên hay không. Khi yêu, bạn cho rằng người yêu của mình là tất cả, là lẽ sống của cuộc đời. Và bạn bất chấp để yêu họ và để được ở bên cạnh họ, để thấy người yêu của mình được vui vẻ, được hạnh phúc và chính bản thân của bạn cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Trong đầu của các bạn luôn có suy nghĩ nếu mất họ thì mình sẽ không thể sống nổi, mình sẽ chết khi bạn có tình cảm đơn phương với một ai đó và họ không chấp nhận tình cảm của mình hay bạn bị người khác lừa dối hoặc đơn giản bạn yêu một ai đó nhưng không thể đến được với nhau hay bất cứ lý do gì khác chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đau khổ thấy buồn chán bạn sẽ để mãi những cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu của mình và bạn sẽ ngu muội ngu si trong cái tình yêu đó và bạn mãi mãi thời gian sau mới có thể thoát ra được và khi yêu chúng ta sử dụng cảm xúc khi thất tình cái cảm xúc đau khổ của bạn bạn giữ nó và để vào trong tim trong tâm trí của bạn và bạn muốn giữ nó không muốn mất nó có thể bạn không tin tôi nhưng rất nhiều người muốn giữ tất cả những đau khổ ấy vào trong trái tim của mình và không muốn buông nó ra nếu các bạn buông ra thì tâm trí các bạn sẽ được tự do bạn không còn phải đau khổ về người đó và con người thì thích suy nghĩ tiêu cực hơn là suy nghĩ tích cực nên con người sẽ mãi đau khổ và con người chết vì tình yêu còn nhiều hơn chết vì chiến tranh các bạn ạ à. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận tiếp về con người lụy tình. Một người lụy tình, họ sẵn sàng để người yêu của mình đánh đập một cách đảm bảo hoặc chấp nhận người thứ ba đến vì họ nghĩ rằng chỉ cần mình yêu họ là đủ và mình cần phải có họ ở bên mình không thể mất họ vì đơn giản bạn là người tôn sùng tình yêu và người mà bạn yêu và một khi bạn thất bại trong tình yêu thì bạn có những cái suy nghĩ tiêu cực và thông thường sẽ tìm cách đó là chết để giải thoát để quên đi tất cả tại vì lúc này cảm xúc trong tình yêu đã bao phủ cả tâm trí cả cuộc sống của bạn rồi mọi thứ dường như đã bị mất và bạn bị lạc hướng và không biết đi về đâu và thế giới thu bé lại chỉ bằng một người duy nhất bây giờ mất họ bạn bị lạc lõng bạn bị cô đơn và bạn bị cảm giác lừa dối đó chỉ là cảm xúc nhất thời bạn hãy nhớ lại người mà bạn thương yêu và bỏ bạn mà ra đi bạn đau khổ đến tận cùng nhưng rồi năm tháng trôi qua và bạn nghĩ lại ở ờ, ngày đó tại sao mình lại ngu ngốc quá vậy ô ngày đó tại sao mình khờ dại quá vậy đó chỉ là cảm xúc nhất thời thậm chí bạn đã từng thề non hẹn biển với một ai đó nếu không có họ thì bạn cũng không thể yêu ai nhưng rồi sau này bạn vẫn có thể yêu một người khác đó chỉ là cảm xúc nhất thời bạn cảm thấy rằng mình không thể thiếu họ trong cái thời điểm đó mà thôi và khi yêu dù mọi thứ xảy ra thì bạn luôn phải biết quý trọng bản thân của mình bạn đừng làm tổn hại đến bản thân của mình vì bất cứ một lý do gì khi yêu hoặc trước khi yêu bạn hãy chọn cho mình một tâm thế ờ yêu có thể gặp được đúng người có thể họ tốt với mình hoặc có thể không tốt với mình không sao cả mỗi người sẽ giúp cho mình có một bài học trong cuộc sống người tốt thì mình sẽ trân trọng và yêu thương hơn còn người không tốt thì mình sẽ cảm ơn họ vì họ đã giúp cho mình một bài học để mình không phải lặp lại một lần nữa vì vậy các bạn hãy cứ yêu và yêu hết mình yêu cho những năm tháng tuổi trẻ của mình bạn hãy cứ yêu vì con đường phía trước còn rất dài đừng vì một lần vấp ngã mà chúng ta dừng lại và trong cuộc sống thì sẽ có người đến và người đi không sao cả có thể họ đến đồng hành cùng mình một thời gian rồi họ ra đi và bạn sẽ tìm được một người sẽ cùng đồng hành với mình đến suốt cuộc đời tôi sẽ tin chắc bạn sẽ tìm được cứ tin đi tình yêu sẽ đến với bạn